hôm nay một buổi chiều và là rất là đẹp hoàng hôn phải không à, Vi? Dạ đúng rồi, rất là mát. Thì à, hôm nay à, Phước Sửu và Vi sẽ phân tích cho quý anh chị một vài cái thông tin về những cái gọi là dự án mà gọi là nổi bật nhất tại khu Nam luôn. Dạ đúng rồi ạ. Có tên là JG Nhà Bè Đúng rồi, thì trước khi và phân tích ừ, kỹ về đô thị này thì mình nói đến một cái khu đô thị đã hình thành và phát triển lâu đời rồi dạ. và được rất là nhiều cư dân à, đón chào và những nhà đầu tư xem đây như là một cái gọi là một nơi đáng để đầu tư và sinh cư à, lạc nghiệp lâu dài dạ. thì à, Vi có thể là phân tích cho à, cả nhà ở đây biết được là dự án đó mang tên gì không? Dạ à, em đoán chắc là Phú Mỹ Hưng đúng không anh? Chính xác đúng dạ. rồi đó là Phú Mỹ Hưng thì à, như mọi người biết đến Phú Mỹ Hưng có tổng quy mô lên đến à, 400 hecta. Dạ 400 hecta. Và như Vi à, phân tích và khi trước giờ là Vi đã gọi là à, giao dịch rất là nhiều tại à, khu Nam và Phú Mỹ Hưng thì à, Vi có thể điểm qua một vài cái thông tin về Phú Mỹ Hưng để cho quý chị ở nắm rõ được hay không? Dạ. À, Phú Mỹ Hưng lúc trước là một cái khu đô thị đầm lầy à, với cái à, à, cái chủ trương của chủ đầu tư là biến cái khu đầm lầy này thành một cái khu đô thị lớn bậc nhất Nam Sài Gòn thì ờ, Phú Mỹ Hưng được xây dựng trên cơ sở hạ tầng dựa trên một cái tính rất là nhân văn đó là chủ đầu tư sẽ hy sinh cái lợi ích kinh tế của họ dạ. để mà họ ờ, xây được một cái cộng đồng, một cái khu cư dân đáng sống và nó rất là thành công và kết nối với cái sự thành công đó là uh, cái uh, để kết nối uh, từ quận 7 từ Phú Mỹ Hưng qua thì sẽ có những cái thành phố những cái khu đô thị tiếp theo kết nối là khu đô thị vệ tinh phải không? Dạ đúng rồi uh, kết nối dọc tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ là uh, dự án che gai nhà bè này và một vài dự án ở dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh ví dụ như là Miyuki nhà bè Miyuki Bình Chánh hoặc là uh, khu uh, uh, chung cư Terrarosa hoặc là chung cư Hạnh Phúc thì dọc cái tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ này em em xin phép quay lại dọc tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ này sẽ có hai cái dự án đó là GS Metro City và dự án Celesta Celesta City dạ. thì uh, như Vi phân tích thì Phú Mỹ Hưng họ tạo nên một cái lõi trung tâm và từ cái lõi trung tâm thì khi mới là chỉ là đầm lầy thì không ai biết đến đây là một nơi gọi là lõi trung tâm nữa mà chỉ là vùng sâu vùng xa mà sau khi gọi là Phú Mỹ Hưng phát triển rồi đạt đến một cái cảnh giới là cực kỳ đẹp rồi thì mọi người biết đây là một cái khu đô thị đáng sống và họ lấy Phú Mỹ Hưng làm làm cái tâm điểm phong vi. Dạ đúng rồi. Chính xác. Thì từ đây Phú Mỹ Hưng sẽ là một khu đô thị bậc nhất và tất cả những cái khu đô thị xung quanh mà như Vi đã liệt kê họ gọi là khu đô thị à, vệ tinh. Dạ. Thì uh, à, GF Metro City này sẽ muốn uh, trở thành là cái khu đô thị Phú Mỹ Hưng thứ hai. Dạ. Yeah. Dạ. Đúng rồi tất nhiên rồi Giai gai nhà bè hay còn gọi là CS Metro City trở thành một khu đô thị thứ hai bởi vì sao nó có những cái tiền đề như thế nào vì có thể phân tích cho cả nhà biết được về cái quy mô tổng thể và những cái cảnh quan và những cái thiết kế của Sài Gate Nhà Bè mang đến cho khách hàng một cái khu đô thị là trung tâm tại ừ, Nhà Bè này. Yeah. Dạ. Uh, ờ, khu GS uh, ờ, Nhà Bè này có diện tích tổng là 350 hecta. Đúng rồi. Dạ và uh, sẽ có sắp xỉ Phú Mỹ Hưng là 400 phải không? Dạ đúng rồi và sẽ có ờ, ba phân khu chính yeah. Dạ. dạ là phân khu River, phân khu River và phân khu Edu và phân khu thứ ba là phân khu uh, nó có ba là liên dạ. rồi đúng rồi à, nó sẽ có nhiều phân khu trong đó là một phân khu như như bà phước Sử và à, vi đang đứng thì ở đây là một cái gọi là phân khu Zai River Country One dạ. thì cái phân khu này gọi là phân khu đầu tiên trong này nó khoảng là 17 17.8 hecta trong này nó khá nhiều là shop house này biệt thự nhà phố và những cái dinh thự sát bờ sông và cạnh cái phân khu à, Zai Educoti thì có phân khu là Zai à, River Country One thì phân khu Zai Edu. Educoti thì phân khu này phải gọi là trường học yeah. Dạ. về giáo dục yeah. À. Dạ. thì uh, ngoài à, ra thì còn có những cái phân khu nhỏ khác nữa yeah. Dạ. thể sẽ về gọi là chức năng gọi là kinh doanh buôn bán rồi văn phòng tòa yeah. nhà à, ờ, cao yeah. ốc thì rất là nhiều cái cái cái tiện ích và sẽ gọi là đặc thù từng khu luôn để cho quý anh chị khách hàng tha hồ lựa chọn đây là một nơi gọi là đáng sống Ồ, oh, vậy là hiện tại mình chỉ đứng mới có một cái phần nhỏ của cái ờ, phân khu 1 thôi đúng không anh Sủ? Đúng rồi, chỉ một phần nhỏ thôi à, vì dạ. nhưng mà mình đã thấy cái lên kép thiết kế của chủ đầu tư à, GSENC này nó nổi bật như thế nào. Yeah. Dạ. À, và cái cánh cách thiết kế cảnh quan nè và cảnh đồi nè, những cái à, kết hợp với sông nè như Phước Sửu và Vi đang dạo không ở đây tuy là gọi, gọi là mùa nắng mùa nắng đó vi nhưng yeah. Dạ. mà chủ đầu tư trồng khá nhiều cây xanh nó đang gọi là vừa vừa mới trồng thì nó cũng không được là, là tươi tốt và xanh lắm nhưng mà thiết sắp tới thiết kế những cái loại hoa này á, sẽ trở thành một cái công viên bờ sông cực kỳ đẹp luôn yeah. Dạ. cực kỳ đẹp luôn và khách hàng ở đây có thể là chiêm ngưỡng và nghỉ ngơi à, nghỉ dưỡng à, giống như một cái gọi là resort à, năm sao tại à, trong lòng của à, khu đô thị Saiga Nhà Bè. Yeah. Dạ. Vì em thấy cái khu này cái mật độ uh, xây dựng khá là thấp mà đi xung quanh thì nãy giờ khoảng công viên nối dài trực nối từ bờ sông nối vào à, công viên và sát ngay cái khu ờ, nhà ở của khách hàng luôn. Rồi. Thì à, để có nhiều thông tin hơn nữa để mọi người biết đến giai gai nhà bè giống như mọi người đã từng biết đến Phú Mỹ Hưng yeah. Dạ. và chọn được nơi đây là một nơi gọi là đầu tư an cư lạc nghiệp và có những cái sản phẩm cực kỳ hấp dẫn cho quý anh chị lựa chọn đây là một cái sản phẩm đầu tư ừ. xin lợi yeah. Dạ. thì quý anh chị inbox ngay cho Phước Sửu và Vy theo cái số hotline bên dưới chúng mình sẽ là cung cấp nhiều thông tin hơn nữa về những cái uh, gọi là giai đoạn mà bác tiếp theo của chủ đầu tư yeah. Dạ. và đồng thời những sản phẩm sang nhiều có cái giá cực kỳ tốt của yeah. Dạ. những anh chị đang cần bán ra. Dạ. Yeah. Rồi. Xin chào